gokumaisha raja che khat ai zon sha rang ngai wa shiga mi udin tan yana pe no he sang ngai den moi ngai nang che khai den Leyla'm neydim sen 是啊，这这颗爱真香，让爱我是个没有点真呀那被诺的伤害。爱人，人宁你了丢。 让你更想你。